là có nam có nữ với lên sân, có chơi có thịt với lên phần và hôm nay là đúng là rất nhiều nam nữ các nhà đối tú từ nay là các nhà tàu và các nhà hảo tâm đây là, là những người đầu tư chúng tôi còn về thái cửa đóng cho như vậy là chúng tôi còn này như vậy là những người đã yêu thích ngang nhau chỉ cách nhau ba cm rồi như vậy là trọng tài khắc à, đạt cho hai à, đối thủ một là đây Ô, mano, não come! Chắc chắn như vậy là giúp nghiệp, nghiệp hai, hay hơn Các bạn này chọn một, chưa hai bằng cùng hai Ba chấm Đúng là hội quân năm 2020 เกี่ยวกับเรา đưa về lộc ba mặt rồi em ơi như vậy là các ca đôi mà chúng ta tiếp tục ở trước sẽ sẽ mặt chúng ta xin khuyến khích các đội vật khách đấu trước thế mặt

thì trong ba câu vào mà đất nhưng mà đến câu thứ sáu rồi câu thứ bảy chắc chắn là vậy là câu à, thứ bảy đúng nhá tuyệt vời lắm không uh, đây đây là các cầu đầu tiên chúng ta là kèo thứ tám sân là kèo thứ tám sân đó là gì ạ lúc này là các ca, cổ động viên của chúng ta và các cao quý vị khán giả tôi là cảm ơn bạn hay lắm, tuyệt vời lắm và đúng là xuân 2020 mình mới có những cây vật hay như thế này tuyệt vời như thế này và trên cả tuyệt vời đây là hay lắm y a n